nhẹ dẻ nghe nghe nghe về mà chúc tết đầu năm tôi chúc tất cả mọi người ai ai cũng tươi cũng cười cũng nói một năm sáng chói mọi mặt đều có cá lên lên từ tình duyên lên tới gia đạo lên luôn sự nghiệp lên luôn tới đỉnh cao tóm lại là lên lên lên lên mãi năm rồi mình xuống thì giờ mình phải lên bật bảy ấp phơi phới lên